bơn quân đứng hàng ba nhìn ra nơi bờ sông vắng tối đêm lắng chim sâu nhớ thương làm bạc mái đầu từ khi lên xe qua đi theo chồng về miệt xứ xa cây mùa buồn còn khó trấu hoa hay đã tàn vì xa cách xa mang nỗi nhớ dòng sông đầu tím bước qua cầu đắng cay gợi nửa mắt tình phai từ khi lên xe qua đi theo chồng về miệt xứ xa cây mưa buồn còn có dấu hoa cây đã tàn vì xa cách xa mang nỗi nhớ dòng sông chìm trong một màu mua tim nơi hẹn ước cùng nhau với bao nụ hoa kỷ niệm tìm ra đâu gót son mềm còn có ai đưa